em suy nhắc lại PD cơ động 1 di chuyển chia đều ba góc vuông, thành thế chung. Chết biệt thì anh em lưu ý không ai vào trong bốt nha, đứng hết ngoài tận cổng cho em. Chiến được 3 giờ hắn đến chung. Hải Thế chung 3 giờ góc bốt thế nào anh em? 12 giờ không có thằng nào chiếm đâu. Chiếm được 3 giờ Hải Thế chung. thế còn 9 giờ nhỉ chín giờ là của thằng nào chịu không biết ba pt cơ động một cơ mà mà nữ nó đang ngồi chơi cái thế Kéo có thằng nào sang KS Hàn đến Trung ạ à? Còn một phút chúng nó kéo người sang Để ý rồi Còn ai nghe được mic mà không phải VT cơ động anh em Thằng Ba Phong nó đánh nhau ở đâu kìa Có tao à bay về tuyến đội 3 giờ Hàn Thế chung anh ạ Chúng nó lên đông lắm nhưng mà toàn cờ lon này Team em lo được Tất cả ai ở chết biệt ra hết ngoài trận cổng không vào trong bốt nào Hắc Long Nhật Tinh ra ngoài trận cổng thế nào mình nhắc lại một lần nữa Nhật Linh có ra ngoài trận cổng được không mấy thằng danh con Phục Hưng lăm le đấy đấy bố chuẩn bị ra anh em lưu ý này chín nhà nói chung hệ tháo à hệ mộc 12 giờ Hà Lý chung hệ hệ hệ hệ thủy mang mình ăn năm đầu nhá anh em nghe được mic di chuyển 9 giờ thiết biệt lên tọa độ 3 giờ thiết biệt liên tục ê, ê, PT của thằng voi con nhá. Thế mà 9 giờ bị đánh thì mày sang đấy mà 12 giờ bị đánh thì mày ở đây nhá. Bên Hàn Thế Trung góc là ông Mít Bốt thì chạy về 9 giờ chết biệt. Ừ, tem mày rút về đi voi con này rút nhanh lên anh em ơi thằng nào cầm cây thì kéo chúng nó về nhá Ủa bên Tiến Hoa đâu rồi? PT cơ động 2 di chuyển Ngao Bái 9 giờ, ưu tiên người chơi. Bên Hàn Thế Trung mỗi PT giữ lại một người ở lại báo bốt còn lại di chuyển hết Ngao Bái 9 giờ. Vì thì tao tao kéo xe đây. Bên chiếc Việt, anh em nào nghe được mic di chuyển luôn vào bài 9 giờ ưu tiên người chơi. Di chuyển vào bài 9 giờ nhanh nào anh em ơi. Kéo xe bây giờ chỉ một là chỉ có bỏ bót hay là vẫn làm tiếp thôi. Thế thì cởi ở im đấy. Anh ở đấy em sang. Ngà 39 giờ 64 phần trăm. tất cả ai nghe được mic di chuyển hết ngao bài 9 giờ ưu tiên người chơi giúp em nào ngao bài 9 giờ báo luôn ngao bài 9 giờ 61% đang đánh nhau bài 9 giờ 61% chiếm được ngao bài 9 giờ nhé Gao bài 9 giờ ưu tiên người chơi, quét hết người chơi, di chuyển luôn qua 12 ờ, giờ. Ngà bài 9 giờ 57%. Anh em nghe Bích di chuyển nhanh, di chuyển nhanh nào, anh em chỉ ưu tiên người chơi. Lên tọa độ ngà bài 9 giờ luôn. tất cả nghe được mic di chuyển nhau bái 12 giờ ưu tiên người chơi chiếm được ngầm 12 giờ nhá 12 giờ còn 38 phần trăm Ngã 39 giờ 50 Bên 12 giờ anh em cứ ưu tiên người chơi báo phần trăm liên tục Nghe được Bích di chuyển hết cao bái 12 giờ không cần phải ở ngao 39 giờ Bây giờ anh em mọi người đứng ra báo boss thôi không trôi mic á Ngọc Bài 12 giờ 28%. Anh em báo Ngọc Bài 12 giờ anh em ơi. Bên Hàn thì chung hai góc bút như nào? mười hai giờ sáu mươi phần trăm chín giờ thì sáu mươi phần trăm Ngao Bái bao nhiêu phần trăm rồi có đi công không? Ngao Bái 12 giờ bao nhiêu phần trăm rồi? 12 giờ Ngao Bái 17 phần trăm. Ngao Bái 12 giờ còn 18 phần trăm không công. 12 giờ Hà Lý Trung phục hương ca 1 PT Ok ok, địch công thì báo. 12 giờ Ngao Bái có địch công không? 12 giờ còn 15% Ngao Bái Không, sắp chết rồi Hàn Thế Trung báo máu Sắp chết thì cho ăn Hàn Thế Trung 9 giờ trước mày Sang 12 giờ đến 52% đang bị đập này 9 giờ 55 lên tọa độ Hàn Thế Trung 12 giờ Ngao Bái 12 giờ chết di chuyển luôn 9 giờ cho anh em tập trung 9 giờ trước đi con 12 giờ hệ thủy máu châu á lên tọa độ Hàn Thế Trung 12 giờ, Ngao Bái 12 giờ chết, di chuyển Hàn Thế Trung 9 giờ. Hình như cao trường cung vẫn còn sao mày? Vân Tiêu Hoa chạy bốt nhanh còn chưa nào? Mày chạy với con bốt còn lại đi Hoa ơi. Lên tận Hoa thì chung 12 giờ liên tục nào. anh em nào nghe được mic thì di chuyển qua Hà Lê Trung 9 giờ Hà Lê Trung 9 giờ còn 44% tất cả anh em nào nghe được mic di chuyển Hà Lê Trung 9 giờ ưu tiên người chơi 9 giờ không có địch không có địch chỉ 31 bình thường có địch chỉ ưu tiên người chơi còn những con bốt nào ở hoa ấy? Anh thấy chúc 12 giờ còn bao nhiêu phần trăm máu đây anh? Anh em ơi 9 giờ còn 29 phần trăm. Còn mỗi con tần lương ngọc thôi. 28. Tuấn Ngọc mấy giờ mấy giờ? Còn 9 giờ chết trước rồi. Tuấn Ngọc 3 giờ còn 40%. Ờ, bot chuẩn bị chết đấy, bot còn 20% rồi này. Rút cơ động đi 3 giờ Tần Đức Ngọc đi mày ơi. PT cơ động 2 di chuyển Tần Đức Ngọc 3 giờ ưu tiên người chơi. Im xuống mic. hết bốt nó qua bây giờ rút cái gì mười hai giờ mười chín giờ tám phần trăm PT cơ động hai di chuyển tấn ngọc ba giờ ưu tiên người chơi lên tọa độ tao lên cọc 3 giờ luôn nào bên 9 giờ hàng Thế Trung không có địch công di chuyển dần luôn tần nâng ngọc 3 giờ hàng Thế Trung 9 giờ chết mẹ rồi Hàn Thế Trung chết di chuyển luôn tần ngọc 3 giờ tất cả anh em nào nghe được mic ở bên tần Đức Ngọc thì ưu tiên người chơi giúp em nào lên 12 giờ đám xuống thì 12 giờ tụ nghĩa đồng vãi Mà anh quét phát thì em 12 giờ hết địch luôn Rồi toàn mang ưu tiên bốt lấy đam cuối giúp em nào Hình như đây còn cuối sao Còn có 6% Còn mỗi con này thôi Cảm ơn 100% anh em tham gia tan tướng buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn liếm được viên đá. ăn đến này cô nát server năng chủ cho nó nát đấy